hôm nay có vẻ à, cao nguyên vắng lặng quá anh nhỉ lặng. mình sinh ra và lớn lên từ đất tây nguyên này luôn anh hả à từ đây luôn dạ. Ờ, ngày xưa là gọi là buôn sách tuổi thơ anh như thế nào nếu mà kể lại cái chuyện ờ, tuổi thơ nó nhiều cái trắc trở lắm tại lúc khoảng chừng 8 đến 9 tuổi mà bố là là một trong những người gọi là người chỉnh chiên người người đánh nhạc cụ này à. mà bố là một trong những gọi là một trong hai trong trong trong khu vực đó đánh chiêng rất là giỏi mà có cái chủ nhà chủ nhân đó là có một dàn chiêng này bị lạc với một thanh nó không đúng nó cao quá nhưng mà mình cò thì, tùy theo loại của nó nhưng mà cũng có loại của nó không thể gò nó buộc phải mài tức là mỗi một cái chiêng nó được trên lên đều có một cái nốt à. nhưng mà nó không đồng âm với, với, với cho nên nó cao quá ừ. nó buộc phải bố lại làm một cái mũi tên bằng kim loại mài mài cái cái mặt trong cái mặt chiên á xong bắt lấy cái sáp chiên đó là làm thành cái vòng tay mà từ đó anh tiếp cận bố bố lại cho đánh cứ như thế mà ngày xưa họ không phải mua chiên như như bây giờ tất cả một bộ này họ mua từng cái từng cái bởi vì chiên cổ họ phải mua từng cái một năm hoặc hai ba năm mới có được một lần anh tiếp cận thì cái môi trường âm nhạc là từ cái thầy đó à. À, đến năm đất nước chúng ta giải phóng trưởng ban thanh niên của xã của thôn tổ chức một cái đội văn nghệ tập hát từ đó bắt đầu mình ước gì được như thế nhỉ ước <laughs> thơ là những ước mơ như vậy mơ như vậy yeah. Dạ. đến năm 1983 lúc đó anh mới bước vào con đường mình đam mê âm nhạc quá bước vào con đường nghệ thuật đi học học từ năm 83 đến năm 86 trường văn hóa nghệ thuật ở Đắk lắc này đầu tiên thi vào búa thi vào búa cũng đậu rồi xong thi vì guitar thi guitar cũng đậu rồi thi vào thanh nhạc cô thầy mới nói là ờ, Phôn không thể học được thanh nhạc, Phôn không có giọng. Mình đã xác định một điều là cái chỗ này. À, khi mà đi học cái trường văn hóa nghệ thuật này về làm phong trào của huyện chứ không phải để để hát hò được không phải để làm to tát cả năn gì nhà trường nhà trường cho phép học trong vòng 3 năm nếu mà tính ra cũng cũng tương tương đối khá đấy mà trong khi đi thi vào đại học này có một cái chắc trở một điều là em gái ở nhà hai đứa con chồng nó bỏ đi cầm giấy bao đi học đại học không được rồi bố mẹ nghèo quá không thì lúc đó bắt đầu tinh thần nó không còn cái gì nữa thôi bây giờ về về với bố mẹ này giúp đỡ bố mẹ làm vườn làm cà phê rồi tất tần tần đến năm 90 anh mới thoát ly lại đến khi hai đứa nhỏ nó lớn rồi xong đến năm 95 có một cái cơ hội tại vì đang học trong trường cũng nghe tất cả các bài Nguyễn Cường bài của Linh Nga rồi bài tất cả các nhạc sĩ rất là nhiều mình nghĩ một điều có cái chỗ chữ ưng bụng á về cái phần hồn nó chưa được cho nên mình ước gì mình làm một điều này ước một lần nữa, ước nữa. <laughs> Lại ước nữa xong bắt đầu đến năm 1992 may mắn là được ờ, bên ờ, sở văn hóa thể thao và du lịch mời viết một cái giấy mời dự cái trại sáng tác viết về cho Đắk Lắk nên anh viết cái bài đầu tiên là cái bài chim phí bay về cội nguồn cái bài này là anh viết về một người bạn cái thời điểm đó là có một ông anh ở bên Mỹ cái thằng này là học ở dược ở thành phố dược thành phố Hồ Chí Minh nhé nó về là mới nói nhưng mà tao đi Mỹ rồi mày tính sao lúc đó mình buồn thật nói thật với mày như bạn bè tao mới nói mày ở đây mày học học tiếng Việt này từ năm lớp 1 cho đến đại học mày cũng chưa ăn ai không chỉ mày đi Mỹ mày đi miệng sau mày nói không cái thằng này là yêu bố mày lắm à. cho nên lúc thì thôi chứ lúc đó mình mới chặt nhớ cái thằng này lấy cái chủ đề hồng mình viết cho thằng này cho nên anh mới lấy cái chủ đề là chim phí bay về cội nguồn à, hay à. quá cái bài này là ca sĩ nhắc được huy chương bạc trong sự nghiệp đầu tiên của chuyên nghiệp anh yeah. Dạ. mẹ trồng cây tre gió đưa mẹ trồng cây tre gió mưa che nắng mặt trời che cho con qua đi con hát say mê à, à chim chim bay ngang bay ngang qua bầu trời chim chó chim giang vẫn bay về cội nguồn bay về vầng trắng soi ô oh, oh, oh, vẫn bay về cội nguồn chim chim na terkena tonglong chim cho chim cho na terkena serangga sẽ si tục tơ rong tàu toam lan oh ho ho sẽ si tục tơ tàu toam lan bay về vầng trăng soi oh oh oh ho vẫn vâng, bay về cội nguồn bay về vầng trăng soi ô oh, oh, oh, vẫn bay về cội nguồn và chính những bài hát của anh đó nghĩ rằng rất là nhiều người lại muốn trở về quê hương của mình đúng đường đường anh à và từ lúc đó đến bây giờ thì anh sáng tác khoảng bao nhiêu ca khúc rồi anh uh, nếu mà tính ra từ từ năm 93 đến bây giờ khoảng chừng 25 đến 30 ca khúc bởi vì uh, phôn viết ấy, khi đủ độ chính khi đủ độ cảm xúc phôn mới viết chứ không phải phôn viết theo cái kiểu đại trà nó rất là khó là khó cái chỗ này khi mà bắt được cái mạch cảm xúc ấy, mình mới viết được trong vòng 30 phút thôi xong một bài nhưng mà nhớ ấp ủ dù nó có chủ đã ấp ủ một năm đến hai năm cũng không xong một <laughs> bài đó là thế thưa quý vị ờ, đó là một trong những ký ức của anh iPhone Cà So bây giờ đã đêm rồi bây giờ anh chúng tôi sẽ uống rượu cần say thật say trong đêm nay để sáng mai chúng tôi sẽ đón bình minh quý vị chờ nha à, xin mời thầy Phong Rượu này uống say đấy nhá Say Say thôi À, cả đêm à, anh em à, uống rượu cần với những bài hát về cao nguyên với những cái ký ức của anh y phôn cờ so chúng tôi mong một buổi sáng thật là bình yên nhẹ nhàng với những cơn mưa này thì tôi nghĩ rằng cái những ký ức của anh Ly Phôn nó lại càng nhiều hơn nữa đúng không anh à, trong rừng ở Tây Nguyên này mỗi khi mưa là đại hội của loài động vật nhất là, là con ếch con nhái này kêu rồi đấy cho nên tôi dùng cái từ mà gọi là ngày hội của ếch <laughs> và bây giờ thật ra thời tiết rất là lạnh thưa quý vị ừ. chúng tôi à, cảm giác quý hơn bao giờ hết những cái ánh nắng ban mai đấy và chúng tôi nhớ đến một bài hát rất là nổi tiếng à, rất là ừ. ấn tượng của Ifun Cờ So đó là bài hát đi tìm nữ thần mặt trời à, nhắc nhớ là những ký ức đó là từ năm 95 đúng không anh từ năm 94 Đến nay là gần coi như là hai mươi mấy năm rồi hai mươi mấy năm 26 rồi. năm rồi Ừ, ý tưởng đâu mà ra cái bài hát uh, đi tìm nữ thần mặt trời người Tây Nguyên họ lấy mạo hệ là người phụ nữ có quyền lực ở đây, người phụ nữ có dòng sữa nuôi chúng ta lớn lên. Liên hệ với trường ca Nam San vẫn có cái nữ thần mặt trời, bởi vì nữ thần mặt trời là tên gọi của một cái hạt thóc non tên là Hari, là hạt thóc non nữ thần mặt trời. Ở đây gọi là Bi, à, Bia Đạ Dặng Dặng Rùi. Cái đó là cái một cái biểu tượng rất lớn là người quyền lực chỉ hạt thóc non mới có sữa, người đàn bà mới có sữa. Chính dòng sữa đó nuôi chúng ta lớn lên đấy, tôi mới có một chủ đề lấy đi tìm lời ru nữ thần mặt trời à. nhưng mà tôi rút lại ngắn gọn là đi tìm lời ru mặt trời à. bài là như thế này trên đất này theo dấu chân cha ông từng ngày một mình qua sông qua núi đồi tìm mặt trời và tìm lời ru ngàn tôi như con chim lạc bay trên đồi cao tôi như con thú đi lang thang từ rừng sâu tôi như dòng sao khao khát lời tôi như hạt mưa không có lời bài hát ôi mặt trời bài hát tôi một thời cùng nghe để phim non hát xưa mọi người không ngại ngần lời hát mặt trời nữ thần mặt trời của tôi hát giữa mọi người không ngại ngần lời hát nữ thần mặt trời nữ thần mặt trời mặt trời của tôi uh, vời cảm ơn iphone cơ so những giai điệu à, nó cứ thôi thúc mình à, đi tìm nữ thần mặt trời ha và gần như là những giọt mưa bắt đầu nó nhẹ đi ha nhẹ đi rồi với một cái không gian à, về ký ức trong những cái cơn mưa thế này và những ký ức đó lại tiếp tục tràn về với anh em chúng tôi nhạc sĩ iPhone Cờ So à, sẽ cùng với Quỳ Linh đi đến buôn làng hy vọng rằng với những ký ức đó à, chúng ta có thật nhiều cái cảm xúc quý vị nhé à, xem đi iphone hôm nay à, mình đi vào buôn làng mà một cái ngày mưa <laughs> rất phát hoài luôn anh ạ đây là buôn gì anh buôn co à Thôn. à, buôn này là từ xưa xa xưa là cái đầu nguồn của yeah. Dạ. một cái con khe à, cho nên là cái buôn này là nằm trong cái ký ức của anh rất là lớn nhiều cái kỷ niệm thời còn thơ ấu anh ơi ừ. à, có lẽ rằng à, đôi chân của anh uh, à, Iphone uh, à, Cờ So đã đi khắp buôn làng này biết bao nhiêu năm rồi chính những cái chuyến đi như thế nó có rất nhiều cái cảm xúc đang sáng tác đúng không vâng đúng rồi linh uh, nhớ một bài rất là quen và mọi người rất là thích bài này đó là đôi chân trần cái bài đó sáng tác năm 1995 cảm xúc cái bài này là có một cái chuyến đi huyện rộng na cùng với nghệ sĩ nhiên Imoan cùng với ca sĩ Ý Dắt Dạ. Một chuyến đi lúc 4 giờ chiều khi quay về lại gặp một cái ông già đang đi trên đường mùa dọn rảy vào tháng tư con thấy khắc khổ lắm nhìn cái đau trên trần của ông mà thấy khắc khổ và dị thương chợt nhớ bố mình ở nhà bố mình ở nhà nó có khác gì đâu cái đánh già nữa và đó là cảm xúc cảm khi xúc mà đó. đôi chân trần ra đời đúng không đi. đôi chân trần như thế này ờ, ha đấy cứ đi ai da lạnh quá bây giờ thì à, à, anh có thể à, chia sẻ những ký ức với khán giả trong chương trình du hành ký ức đó là đôi chân trần trong cái ca khúc của bài đôi chân trần này yeah. Dạ. Yvonne có một cái cảm xúc cái thời điểm ngày xưa lại không có máy móc viết bằng tay mà iphone lấy cái giấy với bút với cái đàn mới viết một câu tôi muốn quên đi tháng với ngày tự nhiên nó rơi nước mắt đầu tiên là có cái câu tôi muốn con đi tháng với ngày cha đi lượm quả ngọt rừng cho con ngủ qua đêm đầu rơi nước mắt bỏ chạy ra ngoài tiếp tục một câu nữa tôi muốn quên đi tháng với ngày cha đi lượm từng hạt tóc cho con một bữa cơm chiều càng đau nữa càng rơi nước mắt ba lần rơi nước mắt đến câu câu câu chào đến sáng hôm sau bắt đầu nghệ sĩ ưu tú mỹ thanh bắt đầu múa và mới nói ôi con hôm qua có một cái nghe hay hay nhỉ trong sáng hôm đó là có Nguyễn Cường là Có cái Vũ Lân, rồi có Imoan Rồi hát cho, cho Nguyễn Cường nghe cái bài này Rồi Imoan mới xin Nhưng mà thế về chú ơi cho anh hát bài này nhé Mình nghĩ là cái bài này viết viết giữa mình với người, người bố thôi Không có một cái liên quan gì đến ai Trong cái đầu óc của mình không suy nghĩ về chuyện đấy Mình tự viết, tự viết, tự viết cho mình Mình tự hát thôi ý là như thế nhưng mà Imoan hát cái nó có cái sự lan tỏa cái độ ảnh hưởng rất lớn và nhiều người nhầm lẫn đó là sáng tác của Imoan bởi vì đầu tiên thì Imoan hát bài này à, <laughs> ai cũng nhầm lẫn cái đó nhưng mà sau cuối cùng tôi nghĩ cái bài này là cả một cái chặng đường đời của mình càng hát tất cả ca từ càng thay đổi đầu tiên là dùng cái từ đôi vai gầy cảm giác nó có một gì đó nó hấp hối rồi thay lại đôi tay gầy nó có cái trên lưng gội nắng gầy mấy cái ca từ đó là, là, là nó xuất phát từ cái hiện tượng nhìn thấy bố mẹ mình ngày xưa cho nên ai cũng góp ý rất là nhiều góp ý về cái về mặt ca từ nhưng mà còn không không phân minh nữa còn hai là cái thời thơ ấu đó một cái nỗi vất vả cái khổ cực trong cuộc sống cái môi sinh nhiều lúc phôn muốn bỏ nghề sau đó nghĩ đi nghĩ lại không bỏ nữa. bởi vì âm nhạc nó tạo cho mình trong cái máu rồi mình viết để con cháu sau này biết được đã vất vả đã khổ cực đã nghèo như thế tôi viết đầu tiên trong năm học của cái hệ trung cấp thanh nhạc của quy trường văn hóa nghệ thuật là có thầy tạ tấn này thầy đinh quang hợp này cả ờ, trương ngọc ninh nữa cả nguyễn cường anh viết cái bài đó hát ru mùi lúa chín bằng tiếng nghe đây năm 1982 còn ca mô đắk lắc lấy cái bài đó đi thi khá mối nhạc chuyên nghiệp mà cũng được huy chương vàng nên mình cường nói một câu là đời mày chỉ duy nhất một bài này thôi mình cường nói câu đó mình còn nhớ đến bây giờ mình càng vươn lên nên từ đó con viết à, chim hiếu bay về cội nguồn đến năm 94 là đi tìm lời ru mặt trời đến 95 à, đôi chân trần đến 96 tặc tà đêm trăng à, hai dòng sông à, hoang sơ cày khan thời gian gần đây một số bài nhưng mà tại sao một khoảng thời gian anh lại không đi hát nữa có điều gì làm anh buồn nói chung thì cái, cái sự dằn vặt trong cuộc sống rất là nhiều điều cơm áo gạo tiền vợ con rồi gia đình gánh vác rất là nhiều điều thời điểm đó là iphone là thích mơ mộng là đi học đại học sáng tác cơ nhưng mà không có điều kiện lúc đó mình mới buồn thôi nếu mà không học được sáng tác thì thôi bỏ nghề đi về nhà đi làm dãy cho nó chắc <laughs> Rồi lúc đó ai ai giúp anh trở lại với âm nhạc? Nói chung là đầu tiên là cái bản năng của mình cái đã. Ngoài ra cô Ly Nga là người, người mẹ thứ hai thì dắt từ cái học thanh nhạc bước vào con đường nghệ thuật đến khi chuẩn bị đi học đại học vẫn có tiếng nói của cô Ly Nga ờ, gửi qua trường đại học ờ, quân đội cô Ly Nga là một trong những người hỗ trợ đồng viên rất lớn trong lĩnh vực hoạt động nghệ thuật à giờ thì Phone kể rất là nhiều thầy cô và chúng tôi sẽ mời một cô giáo à, đến đây để à, chia sẻ với anh trong à, cái cảm xúc này biết đâu với sự gặp gỡ này anh lại có một cái cảm xúc để viết ôi ai đây <laughs> à cô à <laughs> chào cô đây đây là đây là cô nga đây là người mày thứ hai trong nghệ thuật con nghệ thuật cô ạ à. à, cô thấy những cái năng lượng tích cực gì từ um, uh, iphone nó giống như là sống có lúc thì nó lên rất là cao nhưng mà có lúc thì nó chìm xuống <laughs> nó chìm xuống luôn mất luôn cô nga đi theo dỗ mấy cô là một trong những người gọi là động viên đằng sau lưng rất lớn có bao giờ trong những cái đó mà iphone rơi nước mắt ờ, trong tuyệt vọng không có chứ có có, có, hả nhiều lần chứ không nhiều lần phải, chứ là, không phải là một lần là ít đâu ừ. cuộc đời phone thì tương đối vất vả thăng trầm nhiều lắm hai cô trò là hiểu nhau hiểu nhau từ lúc là Phôn là học sinh thanh nhạc của mình ở dưới trường ấy Phôn đầu tiên là thiếu tự tin khi vào trường là thiếu tự tin có lẽ cho là cái nhan sắc của mình không có <laughs> cho nên là, là là thiếu tự tin mặc dù đã có một cái giọng hát rất là là đẹp yeah. Dạ. trong quá trình giảng dạy thì làm việc với nhau thì à, động viên thôi à, để cái kết quả đạt được của cái cuối năm học là rất là tốt và chính cái tình thương à, cô nga dành cho iphone đó đã vượt dậy cái niềm tin và giúp cho iPhone có động lực để có thể vượt qua những cái vất vả khó khăn thậm chí những lúc gần như là tuyệt vọng thương phone cho yeah. Dạ. nên là khi mà phone ra trường không tìm được việc làm thì ờ, cố gắng là bằng cái mối quan hệ của mình đó yeah. Dạ. để giải quyết được việc làm cho phone rồi khi mà phone ờ, bắt đầu sáng tác thì ờ, làm thế nào để phone tự tin ở mình hơn nữa rồi phone đi học ở trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật thì do cái hoàn cảnh gia đình nó hơi khó khăn đấy nhiều lúc là phun muốn bỏ của nga ừ. thì, thì yeah. Dạ. <laughs> không cho phun bỏ trong cái thời gian mà tưởng như tuyệt vọng không vực dậy nổi mình mình nghĩ một điều nhìn lên thì mình không bằng ai nhưng mình xuống mình vượt hơn mọi người kia tự bản thân tự tin vào một cái điều gì đó thời gian nó sẽ trả lời thứ nhất tin vào cái sức khỏe còn thứ hai tin vào bạn bè thứ ba tin của tất cả bậc thầy cô và những người đi trước cái đó là cái niềm tin của anh lớn nhất mà sự thật đến năm 2004 bước vào con đường đi học đại học mình nghĩ là 44 tuổi mới bước về đi học đại học cả một vấn đề mà vẫn đi học hai đứa nhỏ với ba mẹ con ở đây chơi vơi chưa quen biết ai mình cũng phải cố gắng phải nói xa hơn một chút ừ. là cái buôn của phôn đó có rất nhiều những cái à, bạn trẻ có năng khiếu nghệ Đúng thuật rồi à, mà mình đã đưa đi học ừ, nào là đi học trường múa Việt Nam nào là ừ. à, trường à, văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội thế nhưng mà các bạn về là các bạn bỏ trong cái âm nhạc ED của mình ấy thì từ trước đến giờ là chỉ có một vài người thôi đi anh Isonie này rồi mình ừ, này cho nên khi mà phôn viết được những cái bài hát đầu tiên thì cảm thấy là trân quý lắm làm thế nào để cho phôn tiếp tục cái con đường ấy thậm chí là phải đi tác động lên tỉnh để đưa vợ phôn từ dưới huyện về <laughs> trên trên tỉnh này để phôn yên tâm yeah. Dạ. mà đi học và đi làm gia đình của mình nó không ổn định thì cái công việc của mình à. À. làm sao mà có thể sáng tạo được mà thực ra là tụi mình như hạt gạo trên sàng ấy ít lắm <laughs> Còn, rất ít yeah, cho rồi. nên mình không muốn để cho phôn phải phí bỏ cái tài năng của mình nhưng mà cái cái thời gian mà bạn ở trong rẫy thì cũng có những cái điều tức là bạn ấy tiếp xúc với người dân rồi bạn tiếp xúc với rừng cây bạn <laughs> tiếp xúc với suối <laughs> thì nó cũng tạo nên một cái cảm hứng yeah. Dạ. để cái khi mà bạn ổn định được rồi thì bạn có cái sức để mà sáng tạo nhưng mà nói chung là sự nỗ lực của phồn này à, nó chính là nhờ tình thương của cô à, nhờ và nhờ tình thương của mọi người, người. Dạ. Mọi người. biết dạ, là tình thương của khán giả nữa đúng rồi đúng à. rồi à, hôm nay à, rất là cảm ơn à, cô nga rất là nhiều à, dành thời gian để có thể chia sẻ với ờ, con học trò này thế dạ. có một cái câu cái chỗ này mà muốn nói cho các em các cháu lớp trẻ khi mà gọi là muốn tuyệt vọng rồi nhưng mà mình tạo cho mình năng lượng cái đó là cái tầm nhìn hai phải nghe nghe lời thầy lời cô bạn bè quần chúng vân vân vân vân nếu mà cảm nhận cái điều đó là mình sẽ làm được rất là nhiều việc à, thưa quý vị à, đó là một sự chia sẻ rất là thật của một con người đã từng trải có những lúc gần như tuyệt vọng nhưng đến ngày hôm nay nụ cười đã nở lại như hoa đó chính là một cái tình thương tình từ người cô của mình và tình thương của khán giả hôm nay thì à, Yvonne sẽ có món quà từ ngày hôm nay với khán giả đó là một bài hát được lan tỏa rất là nhiều đôi chân trần quên đi tháng với ngày cha đi lượm quả ngọt rừng cho con ngủ qua đêm tôi muốn quên đi đôi chân chân cha đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều Ô ngày tháng đôi vai gầy run run tựa vào hàng cây ôi thời gian hãy quên đi đôi chân gồng ghềnh cha đi giữa rừng hoang vu lưng cha cối nắng cây ôi tóc bạc tựa đắng soi cả một đời và cả cuộc đời đôi chân chân quên đi tháng với ngày cha đi lượm quả ngọt rừng cho con ngủ qua đêm tôi muốn quên đi đôi chân chân cha đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều Ôi ngày tháng đôi vai cây run run tựa vào hàng cây Ôi thời gian hãy quên đi đôi chân gồng ghềnh ta đi giữa rừng hoang vu lưng cha cội nắng cây ôi tóc bạc tựa trăng soi cả một đời và cả cuộc đời đôi chân chân cả một đời và cả cuộc đời đôi chân chân cảm ơn iphone rất là nhiều iphone Cà So đã trải qua nắng mưa cái gió cái dòng đã đổ mồ hôi đã rơi nước mắt thậm chí cả máu mình trong đó và ở đó có tình thương của cô Nga có tình thương của khán giả của bạn bè của người thân à, nó sẽ xóa đi tất cả những cái dông bão đó những cái vất vả đó những khó khăn đó nó tạo thành những cái tác phẩm tuyệt vời thế này nó truyền cảm hứng đó cho tất cả mọi người bằng những giai điệu âm nhạc của Yvonne Kassor cảm ơn Yvonne Kassor rất là nhiều cảm ơn à, đại ngàn này cảm ơn những con người tuyệt vời đã tạo nên những tác phẩm và tạo nên những người nhạc sĩ ca sĩ tài hoa cảm ơn iPhone à, Yvonne Gassor <laughs> đã đưa Quỳnh Linh đi hết từ những cái cung bậc cảm xúc này đến những cung bậc cảm xúc khác để hiểu hơn về những ký ức của Yvonne Gò So nó không đơn giản chút xíu nào để chúng ta có một cái tác phẩm giá trị đến bây giờ nó không đơn giản là những bài hát mà ở đó nó mang những giá trị cốt lõi của tình yêu thương của con người với nhau cảm, cảm ơn cuộc đời dạ, cảm ơn cuộc cho đời. chúng tôi <laughs> tiếng hát à, cảm ơn cô nga nhiều lắm nha